rồi quay ra lại quay vào nằm chân trong vảy đất sáng mai đừng tưởng cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc mà vắt tay lên lại quay vào nằm chân trong vành đất sáng mai từng từ nụ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc mà vắt tay lên trên cánh mơ mộng đừng đứng bên em trong nắng sương hầu xa sáng trôi qua trên anh các em ưu những miên man làm gieo tên em đã đánh hy vọng đúng thật rồi không vì ai biết này cứ thế quanh quanh quanh qua đất lại